không phải là người thích tranh giành Một khi ai đó đã có quyết định rồi thì em sẽ không phải là người giữ lại Bởi vì khi họ đi đến quyết định trong mối quan hệ tình cảm Họ đã suy nghĩ khá là nhiều rồi Và khi họ nói từ kết thúc thì mình không cần phải giữ lại anh không sợ người khác phải đeo đuổi em đâu em có bao nhiêu người đeo đuổi thì anh càng hãnh diện và anh sẽ cố gắng làm em càng ngày càng đẹp hơn nhưng mà anh sợ nhất là gì biết không là em đáp lại cái tình cảm đó mà khi họ có đã đã có tính chăm hoa thì mình nói thật đến chết họ cũng sẽ không thay đổi trừ khi khi mà họ gặp một cái người phụ nữ nào đó họ quá yêu họ sẽ tự động dừng lại chứ không ai bắt họ dừng được cả thì mi có một cái câu nói là không ai có thể làm tổn thương mình được trừ mình cấp phép cho người ấy làm tổn thương mình nhục á nhục thì tại sao không phân đấu tôi không đòi hỏi anh phải có chức này chức nọ như là thằng đàn ông ấy Sống một cách ngẩng cái đầu lên Anh sẽ chờ em Có chờ được không? Ừ chờ, ừ ừ Nhưng mà chờ trong bao lâu? Chờ trong hai ngày Hay là chờ trong một năm? Hay là chờ trong 10 năm? Đó chỉ là lời nói đó Hành động là cái sự chứng minh Ai cũng có thể bảo là sẽ chờ Nhưng còn chuyện có chờ được hay không? Chắc là phải để thời gian trả lời Đây khi mà hai mấy nghĩ là mình yêu ai đấy mình sẽ sinh con cho người đấy nhưng là khuyên các cô gái là suy nghĩ đấy là hoàn toàn sai mình phải sinh con cho một người mình cảm thấy người đấy xứng đáng làm cha chứ không phải là người yêu mình em có biết luật hôn nhân không đó là luật còn nếu như em biết đạo đức của một người đàn bà đừng bao giờ chen chân vô hạnh phúc gia đình của người khác cái đó là tự trọng hạnh phúc không thể cố định hạnh phúc cũng như tất cả cái gì trên đời này là nó có sự tiến triển anh anh anh chúng ta phải thay đổi anh hạnh phúc nó không cố định nhưng hạnh phúc nó phải cố gắng em em nói rằng là trong tình yêu người ta thường có câu là hỏi thế gian tình là thứ độc dược gì mà sao không có thuốc chữa vào mắt cái đứa mà bắt nạt các bạn nhìn thẳng vào đôi mắt của nó một cách rất từ từ thôi một cách rất bình tĩnh một cách rất vô cảm cách nào đó mà cảm xúc của cái đứa đó nó bị kìm lại các bạn thử mình càng tỏ ra yếu đuối mình càng tỏ ra khép nép mình càng tỏ ra run rẩy thì cái thì cái sự gọi là đàn áp của cái đứa đó nó càng lớn nhưng mà khi các bạn nhìn thẳng vào mắt của nó bằng một cái tâm trạng hết sức là bình thản và hết sức là vô cảm thì tự nhiên cái đứa đó sẽ trục lại nó sẽ bảo không biết trong đầu này đang nghĩ gì cũng như gì cái gì bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều và hy vọng quá nhiều không phải à, khi mà bạn cho đi thì bạn sẽ được nhận lại cho đi thì vẫn ở đó và mình sẽ không mưu cầu gì hơn tất cả những cái sự xinh đẹp hay là giỏi giang trong sự nghiệp với người đàn ông người ta sẽ chỉ ấn tượng cái thời gian đầu tại sao mà em cảm giác như cái sự quan tâm của người ta nó cứ giảm dần giảm dần có thể một phần là bởi vì người ta cảm thấy em quá an toàn em luôn luôn ở đó họ sẽ chả bao giờ sớm mất em cả mà thực ra chị nói thẳng với em là chả có khoảng cách địa lý nào là xa cả mình phải là người phụ nữ đủ thông minh và đủ bản lĩnh và có thể phân tích được là cái tình cảm đó nó ở đâu và nên dừng lúc nào em nghĩ phải là như vậy tại sao tình yêu mà nó đàn ông đau phụ nữ ở đâu ra không có đừng nói vậy chúng ta trong tình yêu không phân biệt nam hay nữ mà chúng ta phân biệt là cái người nào đặt tình cảm nhiều hơn người đó khổ